nay hai à, tu có cái gì thì thưa hỏi thầy để hướng dẫn cách thức tu tập cho nó đúng à, câu hỏi tất cả các niệm hồi nào tới giờ mình quân vào khi tu tứ niệm xứ nó có hiện ra hết không khi tu tứ niệm xứ nó sẽ hiện ra hết nghĩa là tất cả mình quân hồi nào tới giờ mình quân mọi cái nó đều vào nó nằm ở trong đó hết không có cái nào mình không nhớ từ ra mình không có quân à, khi có một niệm mà nó có chuyện gì xảy ra là nó vô đó là quân vô đó rồi quân cái giận cái hờn cái tham cái muốn đủ cách nó cũng quân vô hết nó đầy ở trong đó hết cho nên nó thành một cái nghiệp bây giờ đó mình tu mình tu tứ niệm xứ là mình giải cái nghiệp chuyển cái nghiệp đó cho nên từng cái niệm nó nó đổ nó ra nó ra nhiều lần à, do nó nó càng ra nhiều chừng nào thì trên tứ niệm xứ đó nó có cái phương pháp đó để mình ngăn mình gì ác pháp lần lượt nó sẽ hết không có gì hết cho nên bền chí mà ở trên tứ niệm xứ mà quét thì nó sẽ sạch mà nó sạch thì nó thanh tịnh nó không còn tham phi nữa thế là thầy nên như vậy cái niệm nó quá nhiều thì mình mình diệt nó thời gian như ngắn nhanh nhanh, mau nó nó nó tâm hết kịp rồi à, nó nó bởi vì ở trên tứ niệm xứ đó mình sẽ một cái ngày coi như là không có phút giây nào mà mình nghỉ ngơi không lúc nào mình cũng tu cho nên nó diệt nhanh lắm mình quân lâu lâu mình mới quân vô một lần còn cái này đó mình ngồi đó để cho cho nó nó ra nó ra mình gì cho nên nó ra từ cái chỗ của cái nghiệm ví dụ như thân mình đau nhức ngứa ngái nó làm cho mình khó chịu mọi cái đều là cũng là nghiệp hết rồi nó ra thì mình do đó mình tác ý để cho cái thân mình nó nó được an lạc đó là rồi còn cái tâm nữa nó khởi ra rồi các pháp ở bên ngoài nó động nó tác dụng vô nữa cho nên khi mà tu tứ niệm xứ nó bốn chỗ đó luôn luôn nó nó, nó luôn luôn là chúng ta như thầy nói như người mà à, gác cái bốn cái cửa thành cho nên nó vô đâu mình biết đó vô đâu biết đó để mình ngăn chặn chứ mình cho nên nói ừ, ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện gọi là tứ chánh thần cần mẫn siêng năng làm cái này thì nó sẽ nó sẽ thành tịnh đó, thì do đó mà nếu mà siêng tu thì đức phật xác định tứ niệm xứ rõ ràng bảy ngày bảy tháng bảy năm thấy không cái đấy đức phật xác định được cái thời gian tu mà 7 năm là quá quá quá quá quá, quá lâu cho nên 7 tháng nỗ lực 7 tháng mà hôm nay chúng ta đã được học cái cái cái định vô lậu cái định vô lậu là nó nó, nó dẹp được cái, cái cái tâm niệm của chúng ta rất lớn do đó ừ, chúng ta còn học những cái, cái thêm những cái định vô lậu tức là triển khai cái tri kiến vô lậu chúng ta thêm triển khai thêm là cái phần nào chúng ta thấy bây giờ chúng ta cái phần mà chúng ta à, quán thân bất tịnh để đối trị với tâm sắc dục chứ không gì hết mà quán sâu quán thấy rõ từng chút ở trong cái cơ thể chúng ta hãy mà càng quán cái bây giờ viết có mấy chữ thôi từ cơ viết thân bất tịnh gì mà có nhiều người đưa thầy có hai trang là hết hết biết cái chỗ quán rồi thầy ta nói quá dở thôi sao không nghiên cứu kỹ mà có người viết được bốn trang là cũng hết sức còn có thấy có người viết thì nó sáu trang mà trang giấy kiểu A4 đó mà người ta nói đủ thứ hết nói nghe mình khi mà cái người mà quán nhẹ mình đọc thôi mình cũng nghe nó gốm cái thân nữa chứ đừng nói người ta quá rõ ràng còn mình viết lăng hoa bất tịnh ông đàm nhớ mà kia nói thì sao nghe nó không gốm <laughs> cái thức quá quá sao mình cho nó gốm á thì mới thật sự là quá cho nên 36, 32 cái điều kiện mà Đức Phật dạy chúng ta quán thân bất tịnh không biết mấy con có đọc trong kinh Phật dạy cái điều đó khó là lắm ừ. ghê lắm bà thầy con xin trình bày cái tu các cái thứ này là có đúng không thầy? Dạ, con tìm hiểu như ờ, mình ờ, mình ngồi mình quyết định cái thời gian khoảng nửa tiếng hay một tiếng mà mình mình có nó nói trước thầy có ý trước thầy có mà có trước dạ, rồi xác định xong mình ờ, ngồi bắt đầu con các ý xong là con để cái, cái hơi cái yên lặng rồi nghe cái hơi thở ra do như thầy dạy đó rồi ừ. xong cái mình nhìn cái thân mình nhìn cái con kẹt con kẹt xong cái mình nhìn cái cái thọ cảm thọ bên trong ừ. rồi nhìn cái tâm luôn ba cái mình nhìn một lượt đó thầy à nhìn cái thân là ở trong đó là luôn cả thọ thân thọ tâm luôn một lượt đó một lượt luôn. rồi bắt đầu nó nó ở trong này nhìn chứ ở ngoài này có tác động các pháp đó là coi như mình nhìn luôn các pháp đó nó thành ra bốn pháp là bốn bốn chỗ lần đó à, có con thấy ờ, mình có thể mình ngồi mình đọc lâu cái chừng 10 phút hoặc 20 phút nó không có niệm mà cũng có lúc mình ngồi phải chừng bốn năm phút là niệm nó vô nào ẹt ừ. rồi nó có đúng vậy không ạ đúng không sai đâu có lúc thì nó vô ào ạt có lúc thì nó ngồi nó yên tĩnh nó không có gì hết đúng vậy có lúc, lúc mà mình mình nhìn cái thân thôi mình không có nhìn cái cái cảm thọ với cái tâm mình quên cái đó đi mình nhìn cái thân nhìn cái phòng đẹp thì mình thấy nó được lâu lắm thầy được à, hai mươi phút vậy có đúng không thầy à, được không có sao hết mình đừng có tập trung ở trong chỗ phòng sạc yeah. Dạ. mình nhìn mình nương vào ví dụ bây giờ nương vào hơi thở cái thấy phồng sệt yeah. Dạ. thấy đầu tiên ở trên cái, cái bụng rồi mình lên xuống dạ. lên xuống rồi cái mình quan sát cái thân thì cái thân lúc bây giờ thấy an ổn không có gì hết thì cái tâm nó không có niệm thì cái tâm nó thanh thản ở chỗ đó đó chứ không có chỗ chỗ cái thân yên ổn mà cái tâm không có niệm á cái tâm nó có niệm mới nhận ra được cái tâm còn cái tâm không niệm thì nó thanh thản cho nên không có thấy cái tâm cái tâm đâu nhưng mà cái tâm nó ngay chỗ cái thân chứ không có đâu dạ. đó, mình nhận xét không vì vậy cho nên khi đó cái cảm thọ nó ở chỗ cái thân với ở chỗ cái tâm đó, đó nó luôn cả nó thân thọ tâm pháp nó luôn cả bốn cái nó ở chỗ đó chứ không gì nhưng mà mình nhìn cái thân là mình biết mấy cái kia hết dạ. đó nên vậy là đúng chứ không <laughs> chứ đừng nói mà bây giờ tôi phải đi tìm cái tâm tôi coi tôi quan sát của cái tâm đó thì cảnh đó nó ở chỗ cái thân mà nó có cái tâm vậy là con có cái sai từ đó là con cũng có cảm nhận mình nhận cái tâm đó mình thấy nó không có niệm nhưng mà mình đi tìm cái cái, cái tâm đó mình quán lại cái tâm mình nó thấy lúc đó lại nó lại có niệm thật à, thì bởi vì nó sai rồi Điều đó sai sai, sai chỗ đó à, cái câu chuyện mà, mà huệ cả họ huệ cả nói với bồ đề đạt ma nói à, tâm con không an thì à, bồ đề đạt ma nói đưa tâm ta an cho con nhớ câu chuyện không yeah, dạ, nhớ. À, cái chỗ đó thì do đó thì ừ, bữa à, huệ cả mới nói à, ừ, tâm con ở đâu mà lấy cho hòa thượng an đó bồ đề đạt ma mới nói ta đã an tâm con rồi đó cái tâm nó không có tướng gì hết đâu cho nên nó là một cái khi mà nó có cái niệm mình mới thấy nó mà không có thì nó thanh thản thôi cho nên ở trên cái thân mà thanh thản là cái tâm <laughs> dễ lắm cho nên chúng ta làm đi kiếm cái tâm của cái tâm chỗ nào chạy lanh quanh hơi cái không ngờ mình đi kiếm lại là có cái tâm của mình bất tử còn vì cái đó mới nó làm đó dạ. <laughs> đừng có chạy đi kiếm tham rồi còn cái cảm thọ cũng vậy tự cái thân của chúng ta nó có cảm thọ nó hiện ra mà nó không có thì nó an lạc chứ có gì dạ. đó. cho nên vì vậy mình cứ nhìn nó thôi nhìn cái thân là cả bốn cái là đủ đó nó vậy là đúng rồi không có tạp nên bây giờ được học thầy dạy cách thức cho mình biết để mình tu tứ niệm xứ như nhìn một chỗ mà bốn cái đó bốn giờ rồi còn hỏi thầy gì thêm nữa không dạ con trong câu hỏi thứ hai Câu hỏi thứ hai xin thầy chỉ dạy cho chúng con pháp đi tứ niệm xứ để mỗi khi có hôn trầm chúng con sẽ sử dụng cho liên tục cũng y vậy khi chúng ta đi là chúng ta không chúng ta cái nương vào cái bước đi của chúng ta mà nhìn nhận xét qua cái thân của chúng ta thanh tạng chứ không có gì cũng như mình nương vào hơi thở đứng ở chớp bu của hơi thở mình nhìn cái thân chứ không phải nhìn hơi thở nhưng mà vẫn biết hơi thở do đó khi đó nhận biết hơi thở thì biết cái, cái bụng mình thôi thớp cho nên vì vậy cũng đứng ở trên cái hơi thở mà nhận cái bước đi nhận cái bước đi mình lại nhận cái thân cũng đứng trên hơi thở chứ phải mình đứng trên cái cái, cái à, mình vẫn biết hơi thở còn bởi vì nó cả chớp bu rồi <laughs> à, cũng như là mình đứng ở trên hơi thở mình thấy cái bụng phình lên sụp xuống yeah. Dạ. mà lại nhìn cái, cái, cái, cái, cái thân của mình còn cái nhìn cái bước đi mà thấy cái thân của mình ờ à, nó nó nó con cứ đi rồi con sẽ con sẽ lắng cái tâm thanh tịnh thì con lại thấy hơi thở tức là con đứng trên hơi thở mà con thấy bước đi rõ lắm dạ chính đường thanh lỗ ờ, như vậy thì ờ, mình đứng được cái buông tức là mình đứng ở ngoài nhân quả để mình nhìn vô trong bốn chỗ này coi xem nhân quả thì không biết như thế nào mình phải đứng ngoài nhân quả à, không à, ở đây à, nó không phải mình đứng ở, ở hoàng nhân quả mà mình đang ở trên cái cái cái cái hành mà cái hành nó cũng thuộc về nằm ở trong cái nhân quả rồi con bởi vì con thấy cái thân ngũ quẩn mình nó có nó có năm quẩn đó hành quẩn đó cho nên mình đứng ở trên cái hành quẩn con mình đưa vào hành quẩn mà hành quẩn nó là cái chánh niệm của phật lấy cái cái niệm thân hành đó làm cái niệm cho nên mình chưa ra đâu còn đứng ở trong nhân quả để mà quán xét để chuyển đổi nhân quả đó còn ra rồi thì cõi như là chủ nó rồi cho nên đứng ở trên tứ niệm xứ cái chánh niệm của nó là cái thân hành mà thân hành đó là nó còn nằm ở trong cái cái, cái ngũ quẩn hành quẩn mà hành quẩn còn đó, thì nó còn ở trong cái cái, cái, cái, cái nhân quả vì cái thân của chúng ta là thân nhân quả mà thân ngũ quẩn là thân nhân quả kính bạch thầy con ờ, tu tứ niệm xứ con thấy rất rõ từng niệm từng niệm nhân niệm cũng khác nhiều như vậy có lâu ồn như vậy à, nó lâu ngày có hết niệm không hay còn mãi mãi như thế xin thầy từ bi chỉ dạy nghĩa là mình à, à, từng cái niệm mà mỗi niệm đều là mình có những cái phương pháp mà mình đã mình đã đã đã, đã, đã đẩy lui nó để diệt nó để ly nó chứ không có không có để ví dụ như bây giờ cái cái niệm thân mình đau cũng là một niệm thôi à, bây giờ cái niệm khởi trong tâm mình khởi ra một niệm cũng là cái niệm một cái một cái pháp ác hoài tác động vào làm cho mình phóng dật ra theo cái pháp đó thì cũng là niệm bây giờ đương tai đương đương yên tĩnh về bỗng dưng có cái tiếng ca hát cánh tai mình nó nghe tiếng ca hát là nó là nó cũng một niệm đó rồi đó mà niệm của ác, ác pháp nó tác vô thành ra à, chúng ta do đó tới khi đó thì chúng ta về cái bị cái niệm nào thì chúng ta dùng pháp nấy mà đẩy lui nó đừng có để cho nó làm đậm bốn chỗ thanh tọa tâm pháp tức là mình hộ trì cái chân lý của mình đó là cách thức như bây giờ mình đang ngồi đây bắt đầu mình nghe cảm thọ của thân mình biết nghe cảm thọ là biết mình nó đơn ngứa cái lỗ tai thì móc móc nha thì như vậy là thầy bị rồi thầy bị phóng dật ra rồi cho nên mình không phóng dật thì mình ở đây mình đuổi nó là tác ý thọ là vô thường cái ngứa lỗ tai này ừ, ta không sợ mày đâu mày đi đi tao không chấp nhận rồi mình cứ nương vào cái hơi thở quan sát cái thân kệ nó làm gì làm hơi tác ý nếu nó còn tác ý nữa mà nó hết thì thôi nó hết thì mình không tác ý thì mình ở trong thanh thản còn nó đang còn thì mình phải sử dụng pháp cho nên mình phải tác ý đủ con hiểu không lúc bây giờ là mình coi như là nó có cái tướng trạng của nó bị động nó làm cho thân thọ tâm pháp chúng ta nó không còn thanh ta an lạc vô sự thì chúng ta phải ở trên pháp cho nên lấy ừ, lấy cái cái cái động mà của chúng ta diệt diệt cái động của nó nó làm động mình cho nên mình ở pháp mình quét quét chừng nào nó hết thì thôi cũng như bây giờ mình đau cái đầu mà giờ đó mình tác ý thọ là vô thường cái đầu đau này phải đi không có được ở đây nữa thì mình cũng nương vào cái hơi thở nhìn lại cái thân tứ đại chứ không lìa cái thân tứ đại mình cũng nhìn lại nó rồi nó còn đau tác ý nữa nó còn đau tác ý nữa nó càng đau thì tác ý nhiều à, cứ tác ý hoài chừng nào mà kể nó hết đau thì thôi coi như lúc bây giờ đó mình không có còn thanh thả an lạc vô sự đâu mà đang ở trong cái cuộc đấu tranh nếu đang đánh nhau hai bên chúng ta không nhìn nó mà nó cũng không nhìn mình đâu mình đánh hoài đánh chừng nào nó bay ra hết nó mình an với lại thì được rồi thôi mình không đánh nữa mình mình ngồi mình nghĩ khi đó cái cái thân của mình là bất động chứ không có nhúc nhích gì à, không nhúc nhích đâu cái tư tưởng đánh á nghĩa là mình đánh về cái phần tư tưởng của mình nhiều nhất mình tác ý không à chứ còn lúc bây giờ đó mình đau quá mình nhúc nhích là mình thua trận rồi đó ha, hoặc là đi nằm ha, hoặc là rên ha, hoặc là đi uống thuốc rồi đều là thua trận hết rồi vậy thì mình tu nửa tiếng là mình áp dụng nửa tiếng đúng nửa tiếng xong rồi mình nhúng hút nhích gì đó mình nhúng nhích à, xong rồi đó mình coi như là mình khi mà tu tứ niệm xứ thì không nhúng nhích mà khi mà xả ra rồi cũng như nửa tiếng thì sau nửa tiếng rồi nhúc nhích nó mỏi mệt gì thì tắt ý thôi chứ còn không được nhúc nhích à, để mình sử dụng pháp đó để mình khắc phục được cái cái ưu phiền ở trên cái thân của mình chứ còn con bây giờ mới có 25 phút mà bây giờ nó mỏi quá tôi nhúc nhích cái thì nhúc nhích nó đỡ đó nhưng mà con là người thua trận ừ, không thắng đó thầy trong trường hợp đó nó đánh ví dụ như mình phát ý rồi đầu mà phải sao phải đánh qua cái trường hợp đó ông cầm rồi làm sao mà không à thì ờ, ngay ngay đó thì coi như là hôn trầm ngay đó thì con phải ở trong cái thân mà con không nhất tức là con không đứng dậy đi được con hiểu không thì lúc bây giờ con sử dụng cái pháp ngồi của con phá hôn trầm chứ con có thể là đứng ngồi đó nhưng mà dùng cánh tay đưa ra dạ. không được con chỉ dùng hơi thở thôi <laughs> bởi vì trong pháp hơi thở nó có mà giới tâm định tĩnh tôi biết tôi biết vô giới tâm định tĩnh tôi. con tác ý lớn ra chứ không có ngồi đó mà làm thinh được nữa cho nên thân con bất động á vậy chứ mà con dùng cái cái cái cái, cái pháp cái cái pháp định niệm hơi thở đó, nó có những cái đề mục con bởi vì lúc bây giờ là con tu tứ niệm xứ con ngồi bất động rồi nhưng mà trong trường hợp đó so với thân con thì cái hơi thở đánh trên thân con thì nếu mà à, lúc bây giờ này kể như là con bây giờ con sức con mà ngồi như vậy chưa được đó, thì con ngồi ít lại nếu mà con đặt rồi thì chết bỏ nhất định bây giờ chết bỏ cũng chết ở trên tứ niệm xứ đó bởi vì thầy nói tu tứ niệm xứ tới cái giờ phút mà cuối cùng đó cuối cùng một là mình chết hai mình sống nó đánh tan nát nó đánh dữ đợn bị nó không có pháp đỡ nó không có pháp trú đâu nó ngồi nó chơi chơi vậy mà nó vô nó đánh đánh ghê quá nhưng như vậy trong trường hợp này mình có thể là tác ý ra lời, lời luôn á mà ý ra lời luôn bởi vì cái đó mình đã ý được nhưng mà điều kiện là đừng có nhúc nhích thân mà con thấy trong trường hợp mới ban đầu thầy con thở trong nói vài thở đầu thì bắt đầu trong hơn thở hơn mười thở thì bắt đầu đánh không cầm giờ nó là không ăn à, cái đó thì coi như là con bị hôn trầm nặng rồi thì tức là trước khi mà con tu tứ niệm xứ đó con phải thấy biết mình rất tỉnh táo là cho nên con phải à, cái giờ đó là giờ hôn trầm thiền viên là con đừng có ôm cái pháp tứ niệm xứ bởi vì pháp tứ niệm xứ nó không có cái chỗ nào con núp con con đỡ hết con ngồi chơi chơi vậy à. con chỉ có cái quan sát thôi chứ không có núp còn cái khi mà con bị bị chướng ngại thì con chỉ núp vào đó để mà con đánh thì con núp vào cái hơi thở tức là con tập trung vô hơi thở nữa tập trung vô thở con dùng pháp tác ý cho nên nhiếp tâm và an trú tâm đó để đẩy lui thôi đó là cảm đỏ còn như mà những cái cái niệm của con thì nó bình thường cảm đỏ tức là cái thân con đau con phải trú nhưng mà con trú ở dưới bất động chứ không phải là trú mà đứng dậy nó không có thay đổi lúc bây giờ con cho là 30 phút mà trong khi đó 30 phút chứ con bị cảm thọ chưa tới 30 phút mà bị cảm thọ thì lúc bây giờ con trú vô hơi thở thay vì hồi đó con đứng ở trên hơi thở chấp lưu đó con nhìn cái tứ niệm xứ gì bây giờ con không còn nhìn tứ niệm xứ nữa đâu mà con trú đi vào hơi thở con tác ý đuổi cái, cái, cảm thọ đó đi mà nó không đi cho nên chừng nào mà nó nó nó hết giờ thì con xả ra còn khi mà con tăng lên từ 30 phút rồi con tăng lên 1 giờ 2 giờ 3 giờ suốt 3 giờ đồng hồ nó con đánh róc nó chừng nào nó nó đi thôi chứ nó không đi là chết với nó chết với cái cảm thọ đó chứ nhất định là không có đứng dậy đó đứng dậy là thua nè có nghĩa là trong khi mình đặt trong 30 phút nhưng mà cảm thọ trong vòng 30 phút đó mà nó chưa đi thì cứ tiếp tục lẽ ra thì con, con lẽ ra thì con ôm cái tứ niệm xứ đó bởi vì bây giờ cái sức của con chưa đủ cho nên vì vậy mà con mới tập 30 phút thôi 30 phút thôi nhưng mà cái cảm thọ nó hơn 30 phút của con thì con đẩy lui không được đâu con chưa đẩy lui thì 30 phút của con xài nhưng mà con tập dần con sẽ tăng lên tăng lên mà cái cảm thọ con nó nó cũng tăng lên chứ nó không có ở trong mức độ mà 30 ừ, phút nữa đâu nó sẽ tăng lên và đồng thời nó khi bây giờ con mới tu khi đó cái cảm thọ con đến con đánh nó khoảng suốt 30 phút nhưng mà cảm thọ con chưa hết đâu con chưa hết nhưng mà con tăng dần lên một giờ một giờ nó thì cảm thọ con đánh lui á bởi vì cái thời gian đó cái sức nghiệp của con nghiệp mà thọ nó có thể nó nó, nó nặng đó nó có thể kéo dài cho con một tiếng đồng hồ thì trong một tiếng đồng hồ mà con nhiếp tâm và an trú trong khi đó cái cuộc mà chiến đấu này đó coi như là con chiến đấu với cảm thọ của con thì do đó con nhiếp tâm trong hơi thở con tác ý con đuổi mà nó không đi thì một phút không đi một hai phút không đi ba mươi phút không đi cho đến một giờ thì lúc bây giờ nó mới đi thì vậy mà con phải tập dần cho đến khi con tăng tới 3 tiếng đồng hồ trong một buổi thì lúc bây giờ cảm thọ con mới không sợ chứ còn không kéo con đánh nó không trôi đâu nó chừng 30 phút không trôi trong cái trường hợp này con rất là sợ là nó tim mà đang thở thì biết rõ ràng cái tim nó đánh vô ký trong rất là nhanh mà khi nó đau thì nó không có vô ký con nở đâu không cái trên cái cảm thọ đó. thì chỉ có thở hơi thì nó không có đau như là nhức đầu hoặc là đau chân nhưng mà nó chỉ thở hơi lên thì nó làm căng ở đầu à, cái cái trạng thái mà thừa hơi thì nó, nó không có đau nhất chứ còn cái trạng thái mà đau nhất thì không bao giờ ngủ được không có người nào mà đau mà ngủ được từ ra cái thừa hơi nó căng con mà căng nó cũng tức chứ nó thừa hơi lên nó tức nó cũng không ngủ được đâu chỉ có nó nó, nó, nó cách thức như thế nào nó mới lặng nó yên nó mới ngủ được những người mà có bệnh là khó ngủ lắm từ ra phải uống thuốc làm cho nó nó nó, nó, nó mê nó, nó, nó ngủ được trong cơn đau mới quên cái cơn đau còn con thì sao lại mà nó thừa hơi là nó đi cứ đi ngủ <laughs> cái đó là tại cái tính lười biếng rồi nó nó nó thừa, thừa hơi nó nặng nề rồi thôi đi nằm cho nó khỏe đó thì như vậy nó mới ngủ được chứ còn không khéo thì đâu mà trong trường hợp nó đánh như thế con con quên khoảng cỡ năm phút thì bắt đầu khi mà tỉnh dậy thì thở bắt đầu là hơi cái nó chào nó hết nó căng quá mức ờ, ừ, thôi bây giờ theo thầy thấy á theo thầy thấy bây giờ con đang ở trên cái cảm thọ như vậy con tu tứ niệm xứ không vô đâu con phải ôm cái pháp thân hành niệm con quét ba cái cảm thọ này nó ra rồi đã rồi mới trở về tứ niệm xứ mới tu mới được bởi vì tứ niệm xứ nó không có cái chỗ mình trú để mà ừ, diệt cái cảm thọ còn cái pháp thân hành niệm nó có cái chỗ trú để mà diệt cái cảm thọ được vậy con cần phải tu tập ừ, về pháp thân hành niệm như thế nào để coi như là con bắt đầu bây giờ con tu từ 1 ờ, giờ đến 2 giờ 3 giờ liên tục cái buổi này con tu 3 tiếng buổi sau tu 3 tiếng tu liên tục cái pháp thân hành niệm chừng nào mà hết bệnh thôi mà trước khi mà con tu pháp thân hành niệm thì con phải ý ngay cái bệnh của con phải hết để khi nó bình phục cái cơ thể con trở lại rồi thì con ôm pháp tứ niệm xứ con tu thì rất dễ không có chứ không kéo nó con ngồi hơi cái nó thừa hơi lên thì nó làm chướng cho con nó thành ra nó bị chướng mà bây giờ con sử dụng cái cái ngồi để mà an trú trong hơi thở mà đẩy lui thì đẩy lui không nổi nó bị hôn trầm rồi con đẩy lui không nổi cho nên gì chỉ có cái pháp thân hành niệm đó, là con đi tới đi lui đưa tay đưa chân truyền lệnh đó thì thợ mai nó mới phân phá được cái cái bệnh của con thì do đó sau khi mà thấy cái bệnh nó hết rồi thì con trở về tứ niệm xứ con ngồi đó con tu thì nó dễ như vậy là con có thể là tu tập từ một tiếng cho đến suốt buổi luôn được được chứ con được cái pháp thân hình niệm là nó không có gì nhưng mà con sợ rằng là nó lọt về trong tưởng nó đâu không có lọt vào trong tưởng đâu cái ý thức con cứ lệnh tác ý hoài mà làm ra được ừ bởi vì khi mà cái tưởng nó lặp đi lặp lại thì có một cái thì nó là thuộc về tưởng ví dụ như bây giờ con niệm phật hoặc là con biểu đưa tay ra đưa tay vô đưa tay ra vô hơi cái tưởng nó bắt trước nó đưa tay ra đưa tay vô cái tưởng nó cũng thành thói quen rồi nó thành tưởng còn bây giờ nó con tay ra vô rồi chân rồi ngồi rồi đứng lên rồi hít thở nó lia lịa nó không quen không nào <laughs> cái tại đó là phải ý thức điều khiển cái chứ còn cái cái cái tưởng nó quen không được bị nó nhiều quá nhiều quá nhất là con đi pháp thân hành niệm thầy thấy con đường đưa chân ra rồi con còn kéo chân lại con đưa chân ngang rồi đó đủ lại đó thành ra nó nó quýnh quá nó cũng không không không không, không thành thói quen được đó cho nên nó không thành thưởng được nhưng mà thật sự ra cái pháp thân hành niệm là cái pháp rất tuyệt vời để đối trị bệnh nó rất dễ nó không có khó đâu con cứ tập đi không có sao đâu nó không, không, không có tưởng đâu mà sợ chừng nào có tưởng thì mình, mình thấy có tưởng cái dạng mà nó có tưởng hiện ra như bây giờ con đi vậy mà nó có cái lực nó đẩy con bảo dừng lại không có thực hiện cái lực tưởng này tao biết mày thì nó bị cái pháp tác ý của mình nó nó nó dừng lại nó không có làm vậy đâu mà nó có hiện ra một cái tướng ma tướng quỷ gì đứng trước mặt con con cũng tác ý bảo đuổi ở đây là tưởng tắt tưởng mày đi chứ không có được ở đây còn đi mà nghe nó tiếng ù hoặc là tiếng nói gì trong tai con thì đó là thân tưởng đó là tất cả những cái tưởng mà nó hiện ra con đều biết hết mà đâu có gì đâu có gì sợ ý thức con sẵn sẵn ngồi đây mà cho nên cái tưởng nào ló đầu ra thì chặt đầu nó xuống hết trong trường hợp ví dụ con đang tu tập pháp niệm như vậy thì có những cái niệm nó thở lên thì cứ mặc kệ nó à con cứ mặc kệ nó đâu có cần để để cái niệm đó là chờ con tu tứ niệm xứ con quét hết có gì đâu <laughs> chứ bây giờ đâu có cần mà dừng nó đâu chỉ còn nhớ tác ý rồi hành động tác ý hành động có vậy thôi còn có niệm gì xen vô kệ nó miễn là con cứ cọ cại cái thân của con cứ rọ lại hoài đó thì để cho nó đừng có bệnh đau thôi nó vậy được ngoài ra có cái pháp niệm ra thì con có thể dùng cái pháp như vậy ví dụ như con về gì ăn nhất tâm về trong cái tay con đưa ra vào gì thì rất là tốt nhưng ví dụ như ban đầu thì con tác không lấy cái bệnh tăng sau đó con mới tác ý cái không hai là an tịnh thân hành thứ nhất đưa ra thôi bây giờ con à, như thế này là dồn lại cái pháp thân hành niệm cái cái đưa tay ra vô cũng là cái pháp thân hành niệm nữa con chứ không phải không nhưng mà nó không cấu kết như của xe còn cái kia nó cấu kết tất cả những cái hành niệm tất cả mọi cái à, thân hành của con ngoại và nội hết nó thành một cái cỗ xe kiên cố để cho mình trở thành một cái căn cứ để cho tất cả những cái chứa ngại nhất là cái cảm thọ mà chứa ngại của thân con bệnh đó nó sẽ không đánh con được và con sẽ dẹp nó đi thì khi mà dẹp nó được rồi thì con trở về tứ niệm xứ mà con tu tập thì nó có thể nó nó nó, nó quét hết những cái vi tế chứ còn pháp thân hành niệm thì nó thực hiện hai thực hiện những cái lực tưởng lắm nhưng mà điều kiện mình biết rồi mình cũng không sợ đâu cho nên vì vậy mà mục đích của con bây giờ đang đối trị với cảm thọ bệnh của con thôi chuyện nào hết rồi hãy quay cái về tứ niệm xứ mà tu vì vậy mà đâu có con đâu còn thì giờ đâu con tu suốt buổi này ba tiếng buổi sau ba tiếng buổi nọ ba tiếng ba tiếng hết buổi nào cũng ba tiếng tu hết pháp thân hành niệm hết thì nó còn đâu có thì giờ nào tu pháp khác đâu đưa tay ra vô thì chỉ cho mắt không chỉ người mà đưa tay ra vô là tại vì người ta không có đi được hoặc là ừ, người ta không có tu tập cái pháp thân hình niệm mà người ta muốn đối trị cái bệnh con hiểu không còn bây giờ con này bây giờ bị hôn trầm nè mà bệnh mà còn hôn trầm nữa thì buộc lòng phải đi thân hình niệm chứ ngồi đưa tay ra vô nó ngủ sao phải không cho nên vì vậy nó đưa ra vô không đủ đâu cho nên con đi cả cái đi kinh hành cả cái đưa tay đưa chân cả cái hơi thở con luôn kết hợp cho nó thành cái cổ xe kiên cố tập cho nhuần nhuyễn à, lúc bây giờ con tập làm sao mà sáng 7 giờ tu tới 10 giờ rồi chiều 2 giờ tu tới 5 giờ à, tối 7 giờ tới 10 giờ à, khuya con dậy à, 2 giờ con tu tới 5 giờ rồi có thể con tăng lên mỗi buổi 4 giờ luôn cũng được không sao hết à, tu luôn đủ chừng nào hết bệnh thôi cái pháp đó nó sẽ trị hết bệnh rồi kính bạch thầy với bệnh huyết áp của con hiện giờ con có thể tu tập như thế được không ạ mỗi vài độ vài ba tiếng trong một buổi à, vài ba tiếng được con con à, tu tập nó cũng xuống thôi tu tập nó cũng xuống nhưng mà trước khi con tu cái pháp thân hành niệm thì con tách ý cái bệnh con à cái bệnh con rồi con ôm pháp thân hành niệm là nó cái bệnh con nó sẽ theo cái hoạt động đó mà nó nó giảm xuống như vậy trong cái trường hợp này cái con có thấy con nó cảm thấy như thế nào cái câu tác ý bệnh con là con tác ý trước khi con nói thọ là vô thường cái bệnh gì đó con nói cái tên nó ra phải đi khỏi thân này nếu không đi pháp thân hình niệm sẽ cán mát mà nói vậy thì nó sẽ cán này bị mộ thôi con bị kiếp nặng mà con làm ba bữa là hết liền này vậy dạ, hả con tức là pháp thân hình niệm đó không dạ, ừ. có con nó nó trị hết được con chứ không phải không hết cho nên vì vậy mà mình mình nỗ lực mình áp dụng mình tu tập đúng đúng cách nó đúng nó mình ta phải tác ý mà chứ đừng có đi thân hình niệm mà kêu mình không tác ý cái bệnh của mình thì nó không biết đâu mà nó trị mình tác ý rồi nó trị bệnh gì mình tác ý ra nó cũng trị nhưng mà sao mình tác ý chỉ một lần ở lúc ban đầu thôi à ban đầu rồi ờ, thỉnh thoảng thỉnh thoảng con khi ví dụ như bây giờ con tu một tiếng đồng hồ rồi thì sau tiếng thứ hai con tác ý cái bệnh con một lần nữa rồi con lại tiếp tục con đi một tiếng sau đó con tác ý lần nữa vì mình thấy cái bệnh mình chưa hết thì mình phải tác ý trên một thời gian 3 tiếng đồng hồ con có thể tác ý ba bốn lần à được mà con tu 30 phút thì con tu lại đầu tiên con hỏi nè bây giờ con nhất định là mình tu 30 phút phải không nhưng mà mày tu một tiếng được không tôi thật đã nhất định 30 phút thì 30 phút chứ không có được tu thêm tu thêm thì bữa nay mình tu thêm bữa mai mình có 30 phút mà như vậy nó không có đồng đều hãy chọn nó 30 phút là 30 phút chết cũng 30 phút mà sống cũng 30 phút thì lúc nào cũng 30 phút bây giờ bữa nay tốt cũng không tăng nữa đó, do đó mà tu trên cái tứ niệm xứ này như vậy còn bây giờ con chọn một giờ là một giờ đó đó, đó là vậy chứ đừng có tăng lên tăng xuống mà phải giữ gìn đúng và đồng thời khi tu 30 phút rồi nghỉ 30 phút mình nghỉ 30 phút không tu gì hết á chứ không phải nghỉ rồi cũng xả tâm bằng cách này cái khác thì không được để cho cái thời gian trở vào tu để cho mình tập mình quan sát bốn chỗ thân tọa tâm pháp đi được cái câu hỏi thứ ba nữa là khi như là thời gian mà tu tập thì con thấy một hồi trên ghế là có cái điểm tựa là nó là sắp với không tập nhưng mà nếu mà phục hồi cái bệnh thì cái con nó cũng được mà cái bệnh thì nó không vô được à thì cái đó là cái đó là thiện xảo của mấy con mấy con ngồi ngồi dựa lưng về dễ không cầm thì mấy con à, thấy mình mình chỗ mình tu đó mình rút tỉa mình thấy à bây giờ ngồi thẳng lưng ngồi kiết già không hôn cầm được như vậy lấy cái này mình ngồi mình tu nó nó tùy theo chứ còn bây giờ cái người mà ngồi như thế này dựa lưng như thế này chống tay thế này người ta cũng tu vậy chứ nhưng mà người ta thấy người ta không bị hôn cầm thì người ta mặc mình ta ngồi có sao còn mình mà bị không trầm không ngồi nghe sướng quá nó ngủ thì cái này không được <laughs> thì dẹp cái cái cái cái, cái ngồi này đi cái ngồi này nó xen vô cái này là làm sao mình quan sát bốn chỗ thân thọ tâm mình được nên khéo néo cái chỗ tu chứ không phải cố chấp đâu cái ngồi nào cũng được hết chứ không phải là cái nhưng mà cái ngồi mà thẳng lưng ngồi kiết già thì thấy thì thấy cái phương pháp ngồi đó nó tiện hơn hết nó tiện là nó tỉnh hết chứ không có gì chứ nó đau chân gần chết tréo hai cái giò kiểu này ngủ nghe cũng khổ <laughs> thành ra phải biết cách thức để cho mình tu tập thì nó kết quả với uh, ờ, còn cái nữa cái tự lãm tức là bây giờ cái mở mất và cái nhắm mất thì con từ hồi giờ nói chung là mười mấy năm nay là cái nhắm mắt là quen mình nhất nhắm mắt là nó rất dễ nhất tâm ừ. bây giờ mình mở mắt ra là nhất tâm không có không, không được cái nào mà mình không có cảm nhận được trong khi đó à, bây giờ nó nó có hai nó có cách thức như thế này để xét thấy nếu mà nhắm mắt mà nó dễ bị hôn trầm thì thôi làm ơn mở ra dùng nó có vậy thôi à mình phải xét thấy chứ con còn bây giờ mình bây giờ đó nếu mà mình nói bây giờ ví dụ như con nói bây giờ mình, mình nhắm mắt lại thì mình nhiếp tâm mình lắng nghe mình cảm nhận cái thân mình nó dễ nó dễ nhưng mà bị hôn trầm thì nó lại cũng mất đi cho nên mình mở mắt để mình tập mà mình nhìn vào dạ, mình mở mắt mình nhìn xuống mình mở mắt nhưng mình vẫn quay cái tâm mình trở lại mình nghe thân của mình dễ coi không khó đâu nhưng mà mở mắt nó lại ít bị hôn trầm thầy thì mình mở mắt mình phải nháy được nháy được con nháy được không có sao hết chính vậy thầy con thì có thể thấy là với con thì nhắm mắt vào thì lại quan sát bốn chỗ rõ ràng tinh thường thôi chứ còn mở mắt ra thì con thấy nó cứ ngà ngà thấy xong thần thần nó dẫn tới trạng thái thái昏thần thế thì bây giờ chỗ này thì... à, cái đó là đặc tướng của con rồi thì con nhắm mắt mà nó đừng có bị buồn ngủ thì được à. <laughs> ở đây nói à, bây giờ con nhắm mắt mà con thấy à, quan sát rất rõ suốt 30 phút con ngồi thấy buồn ngủ thì cứ nhắm mắt mà quan sát không có thầy không có đầy điều đó nhưng mà sợ nhắm mắt nó buồn ngủ hay hoặc là bị tưởng đó thì nó không nên nhắm mắt thôi còn nếu mà nó không có thì cứ nhắm mắt vẫn tốt chứ cũng không sao không hiểu tùy theo cái đặc tướng của mình thấy ờ, trường hợp mà nó bị hô trầm đó thầy con tính định là con hít một hơi thở dài ừ. xong rồi cũng thở ra cho nó hết bắt đầu nín thở lại ừ. trong rồi thời gian thì dài dài hơn con có làm thử thấy nó cũng mất thì à được cũng đâu có sao đâu à, bây giờ nó buồn ngủ quá con nín thở tao cho mày nín thở cho mày ngủ tụi mày <laughs> nín hơi nó đổ mồ hôi không con nín thử đi con nín thở dạ, con, nín cho đến khi cuối cùng con hết sức nín được cái con thở ra đi dạ. rồi con làm hơi nữa hàm hơi nữa mồ hôi nó toát ra cái nó hết tỉnh, nó tỉnh táo nó, nó hết buồn ngủ nổi <laughs> nhưng mà còn sợ nó đó trời phá không bây giờ đó là cách thức của mình đang ngồi để mình phá nó thôi thiện xảo đó gọi là thiện xảo phá nó thôi cho nên đức phật nói hơi thở dài hơi thở ngắn đó có cái đề mục mà hơi thở dài ngắn đó, để mình sử dụng chứ không có gì khi mà nó bị hôn trầm đó mình muốn mà để cho nó tỉnh đó, thì mình dùng hơi thở dài tức là mình thở chậm chậm chậm chậm chậm chậm chậm, chậm dài quá dài đến cái mức độ mà hết thở được nữa thì bắt đầu hít vô chậm chậm chậm chậm vô chừng dài ba hơi nó cũng hết nó không đầm rồi đó là cũng cách thức phá đó nhưng mà đức phật cũng đã dạy cho mình rồi cho nên vì vậy mình biết cách thì cũng dùng nó mình cũng phá được chứ như vậy là nó không sai pháp hả không đâu có sai con bởi vì đó là cái hơi thở hơi thở dài à, cái hơi thở nín thì đức phật không có dạy hơi thở nín chứ không có dạy hơi thở dài hơi thở dài hơi thở ngắn thì à, đúng pháp đó thì con thở hơi thở dài thở chậm chậm chậm chậm chậm chậm chậm, chậm. cũng thở ra mà thở chậm cho đến khi hết thở được nữa thì bắt đầu hít vô đừng có hít cái rột mà thở ra chậm chứ hít vô nó nó đòi hỏi nó hít vô mau lắm cho nên hít vô cũng từ từ chậm chậm như vậy nó cũng tỉnh lắm đó là cách dạ, thức rất là tỉnh con có làm rồi thử một hôm <laughs> thưa thầy cái à, cách mà mà à, mở mắt con con tu theo mở mắt thì con thấy khi mà mở mắt theo tứ niệm xứ cái tâm nó khác với lúc mà mình mở mắt theo định niệm thầy cái tâm dựng nó khác nhau thầy giống như khi mà tu tu tứ niệm xứ thì con mở mắt mà con nhìn ra đằng trước nhưng mà con quán lại thân con cũng giống như là con nhìn thầy một cách trực tiếp như vậy nè ừ. nó không có một cái chứa ngại gì hết rất bình thường như vậy cho nên con được rất tỉnh qua sáu thời tu vừa rồi hoàn toàn tĩnh không à không có ừ. gì hết mà khi mà tu định niệm mới thở thì cái tâm tại nó sát với mình á ừ. ừ cho nên nó dễ dễ bị hôn trầm hơn thành ra con không biết tại sao như vậy do vậy con mới sợ con lên hỏi thăm thầy đúng rồi thầy bây giờ, vậy, đúng bây giờ đúng đó con nhìn ra ngoài nhưng mà cái tâm con nó quay vô dạ. nó không có theo con mắt nó nhìn ra ngoài cho nên nó không bị tập trung trong hơi thở <laughs> còn ở kia con bị tập trung trong hơi thở con biết không tu định niệm hơi thở con nhiếp trong hơi thở còn này con ở trên hơi thở biết hơi thở nhưng mà cái tâm nó vẫn quay vô trơn con mấy con lưu ý rồi nó quay vô mà rõ ràng nó quay vô nó mới quan sát cái thân nó chứ còn nó không quay vô nó nó bị quan sát cái đối tượng ở bên ngoài như hơi thở còn bây giờ mình nhìn ra ngoài mình biết hơi thở mình nhìn ra ngoài vậy thì thấy hơi thở biết nó ra vô hay biết vô nhưng mà lại mình để ý còn nó quay vô nếu mình chú ý cái cái thân của mình bắt đầu nó quay vô con cái thân quay vô thật <laughs> cho nên cái tâm mà nó quy vô trên tứ niệm xứ gọi là tâm không phóng dật nó định trên thân nó đó con, con xin hỏi kỹ xíu nữa thầy ừ. ví dụ lúc mình à, nhìn cái hơi thở mình à, mình à, thấy hơi thở rồi mình nhìn trong tâm mình nhìn cái thân á nhìn cái thấy cái cái, cái phòng kẹp của nó nhìn một cái đó là thấy được ba cái kia như vậy mình mình có, có thể nhìn một cái lâu dài rồi được chứ con đâu có sao đâu ăn nó quan trọng là cái chỗ là chỗ mình quan sát cái thân của mình thôi nhìn cái thân của mình đó thôi còn mấy kia nó phụ để cho mình nương đó mà nhìn chứ mình không có nhìn mấy cái động này đâu <laughs> thì đúng hay không mà con cứ nhận xét thì khi mà con nhìn vậy đó con nhìn cái cái cái phần trời đó mà con con quay trở lại con quan sát cái thân con con mới thấy cái chỗ quan sát có chỗ quay vô quan sát đó cái chỗ đó nó mới chính chỗ tứ niệm xứ đó tại vì cái pháp này con có tập ở bên nam tông con có tập thời gian dài á ừ. nó thuần rồi nhưng mà nó cái pháp nó không phải như là đúng cái pháp của tập của thầy nhưng mà nó có cái tập là tung với hơi thở phòng dẹp một thời gian dài nó cũng có thùng à, cái đó là tại mình trụ vào cái chỗ phòng dẹp chỗ động của nó còn bây giờ từ cái chỗ động đó đó mình lại nhìn lại cái thân của mình một lần nữa chứ mình không nhìn cái chỗ phòng dẹp nhưng mà vẫn cảm nhận phòng dẹp coi như mình đứng ở chỗ đó mà mình quan sát chỗ khác chứ không phải mình quan sát cái chỗ đó nó là cái đó đúng đó cho nên thầy nói có nhiều người chống tay nhìn vậy mà nó không có buồn ngủ không, quay vô không quay vô nó nhìn nó không có buồn ngủ cho nên thầy nói ủa sao ấy người mà tu mà sao cứ buồn ngủ kỳ ra tại vì buồn ngủ là mình không có chịu quan sát mình không có chịu làm việc cho nên nó quên đi nó buồn ngủ <laughs> chứ còn cái mà thầy nói thật sự là mình nhìn đi rồi mình cho cái tâm quy vô nhìn cái thân mình đi rồi nó nhìn nữa đó bắt đầu nó cứ nó có cảm nó thấy nó dường như nó đứng ở trên cái chỗ mà động của thân hơi thở còn dẹp bụng hoặc là mạch máu trong thân mình tim đập nó vẫn thấy biết rõ hết nó biết rõ tức là nó quan sát cái thân nó nó chứ không có gì đâu mà thầy như vậy là giữa hai trạng thái mà nó diễn ra vậy là tâm quý mình quan sát hơn thầy ừ, quan sát có tâm tâm mình ở trên cái cái tu còn cái ý của mình là quan sát hơn thầy không cái đó là cái ý không rồi con chứ cái tâm mình chưa có cái tâm nào cái tâm đó không, có tâm cái ý, cái ý thức của chúng ta coi như ý chúng ta đang đang đang nhìn nó đó cái ý đó chứ còn cái tâm chưa có đâu khi nào mà con tu tới khi mà con tịnh chỉ hơi thở được thì cái tâm con mới hoạt động mà thức quẩn đó nhưng bây giờ thì ý th- ừ, ờ, sắc quẩn sắc quẩn với tưởng quẩn thôi nó có hai cái biết này thôi khi con uh, tịnh tâm như vậy thì con quan sát tất cả những tế bào trong cơ thể con hoàn toàn hoạt động không biết từng mạch máu hết như vậy là con chỉ nhìn quan sát từng cái tế bào nó hoạt động nguyên một khối gì được À, con nhìn một khối như vậy là con bị nhìn tưởng bởi vì cái tế bào mà hoạt động mà con cảm nhận được là bị tưởng còn cái ý thức con nó không có thể nào mà nhận gì đâu nó chỉ nhận cái được sự rung động của nó thôi nó nó rung động cơ thể mình nó có sự dao động mình. à nó có sự dao động nhưng mà con tới vi tế đến cái mức đầu đó thì cái ý thức chịu nó không có làm việc nổi nó chỉ có cái tưởng thức nó mới làm việc nổi được rồi cái tưởng nó giao cảm nổi <laughs> bởi vậy thầy nói với con nhận xét từ chút mà cái nào tưởng mà nó quan sát nó do tưởng nó quan sát nó khác rồi mà nó ý thức nó quan sát cái cái mức độ của ý thức nó phải ở chỗ nào nó quan sát nó hơn nữa cái tầng dốc đó cái ý thức nó sẽ bị chìm rồi à, con yên lặng hơi vậy cái tưởng vô làm việc bắt đầu trời sao tôi thấy toàn bộ cơ thể tôi nó rung động hết vậy thì đó là bị tưởng nó nó cảm nhận rồi cho nên mình biết mà dừng lại tao bảo ý thức chứ tao phải mày chứ nó rung động riết đây là bắt đầu nó rung động kiểu khác lúc đó nó tự động luôn nó tự động không nó nó mất cái ý của mình rồi yeah. Dạ. nó tự động là cái ý thức của mình là giống như mình quan sát cái đồng hồ đang chạy đó phải không thầy nó vậy đó dạ con nó vậy <clears throat> theo kinh nghiệm con là cứ nhìn một cách tự nhiên thấy một cách tự nhiên không có gọi ép vậy là tinh thần mình tỉnh táo lắm đúng không ạ à. chính chỗ đó mà lưu ý mấy con bởi vì ở đây mình góp những cái ý kiến của mình trên cái cái phương pháp pháp hành để giúp giúp nhau để mình hiểu được cái tu tập của tứ niệm xứ rồi tự nhiên chứ mà mấy con có gò bó trong đó thì nó cũng sạc đó à, kính à, thưa trưởng lão là thường là khi mà con ngồi với mà con hỏi mình tiến trở lên đó tiến trở lên đi cho tới cái mũi thì có đầu lúc đó là tôi người cái tâm mà nó ăn ổn bắt đầu lúc đó còn mở mắt ra thì bắt đầu là nó không bị công cá. bắt đầu mà những lúc trước lúc trước thì người có độ vô ngồi mà còn mở mắt ra nó bị phong tán liền nó không vô được thì còn phải nhắm mắt lại ở khoảng từ tiếng thì đó là tùy cái đặc hướng của con đó thì tùy đặc hướng con bắt đầu bây giờ mình muốn gom tâm thì mình tập trung nhưng mà cái nhắm mắt lại thì không khéo nữa không khéo nó bị tưởng nữa khi mình nhận ra được mình mở mắt lại đó thì cái tưởng nó đang hoạt động mình thấy nó an trú mình an trú không ngờ là an trú tỉnh mà ở trong tưởng phải lưu ý cái phần này không chứ không khéo đó khi hồi mình nhắm mắt là tạo cái thế tưởng nó hoạt động không hiểu không rồi khi mình mở mắt ra đó thì tưởng đang hoạt động nhưng mà mình tưởng ý thức nhưng mà chưa đặt con lưu ý kỹ cái chỗ này để không kéo bị tưởng hoạt động hoặc ngồi anh ngồi sao cũng được trong trường hợp đó có con có thể ngồi như thế này nhưng mà à, tay chân cái thân con không có nó động nhưng mà trên cái cơ bụng của con có thể là chuyển động mạnh lúc mạnh lúc nhẹ được cũng được con tùy của nó nó nó nó hoạt động như thế nào thì con nghe thấy nấy thôi chứ con không có giận dụng nếu mà con vận dụng cái cơ bụng con là sao hết à, là con à, là con sai bởi vì con đang tập trung nên vận dụng cơ bụng <laughs> hãy mình tập trung chỗ đó thì mình phải vận dụng thôi không có thế nào thật còn mình không có vận dụng thì nó ra nó phải nhìn cái chỗ khác là con ngồi đó ví ừ. dụ như cái à, cái cơ thể con ngồi à, một giờ à, tự nhiên nó mỏi nó mỏi trong chỗ cái cái điểm nào đó mà con ra quan sát cái con con nói là còn ngay tác ý là cơ thể hoàn toàn thư giãn buông thả lỏng hết cái tự nhiên mình nhìn ngay chỗ đó mà nó mình nhìn phải nhìn ngay chỗ đó nó hết không cần tác ý nữa được không thầy được nó hết rồi thôi còn khi mà nó không hết thì ho tự nhiên nó hết à? ừ. vậy được rồi đó là mình đẩy lui trước ngạt pháp trên thân bằng tứ niệm xứ đó đúng ờ, còn mình đi kinh hành lại kính thưa trưởng lão khi mà đi kinh hành thì bên đây là mình đi chỉ có cảm nhận thôi chứ mình không có đến từ lúc trong như lúc trước à không không bây giờ đây mình cái giai đoạn nó khác mà, dạ, cũng không có đứng lại thở năm hơi không không có mình, mình đi tứ niệm xứ được không khác cái thứ hai là là con có thể ờ, con đứng con đứng có thể con cảm nhận được không được không bởi vì bốn quay nghi rồi đi đứng nằm ngồi cứ niệm xứ được nhưng mà coi chừng <laughs> nó ngủ Cái thầy còn à, trong khi mà tu mà tới niệm xứ xong rồi xa nghỉ thầy bảo là lúc đó xa nghỉ mà đừng có làm gì hết hết sao à, xả nghỉ coi như mình xả à, nghỉ mình đi làm gì cũng được hết mình xả nghỉ mà à, hoặc là mình ngồi chơi cũng được nhưng mà không có hoàn toàn là không tu rồi nha chứ đừng có tu tu quá thì không được tu thì không được à bởi vì mình xả nghỉ bởi tứ niệm xứ tu nó là xả nghỉ rồi bây giờ tại vì mình kéo dài thêm cái thời gian nữa thì cái cơ thể mình nó chưa thích nghi nó sinh ra nó chứa ngại cho nên mình tu tập từ từ à, do đó nó thì mình bắt đầu đó mình thả nghĩ là coi như mình đi thư giãn rồi mình chơi vậy đó thôi như người vô sự chơi vậy thôi chứ còn tu gì hết chứ không khéo mình tu nữa là mình hao năng lượng năng năng lực của mình mình vô mình tu nó rất là mệt nhọc hoặc vâng, mà thầy như trong trường hợp con bây giờ con đối trị bệnh cho là con đã là tham niệm nhưng ví dụ như con định ra là trong suốt buổi rồi là ba giờ nhưng mà trong cái cơ thể con nó có trường hợp là nó có thấy nó căng đầu nhức đầu lên thì con có thể là ôm pháp tiếp tục luôn à, bởi vì con căng đầu nhức đầu đó là tại con chú ý qua cái hành động nhiều quá tập trung trong hành động con nhiều quá cũng như bây giờ trong tập trung như thế này đưa tay ra thì con chú ý cái hành động của tay con tập trung nhiều quá mà suốt trong cái thời gian đó mà con tập trung nhiều thì bị căng đầu thôi còn này không có tập trung mà chỉ lĩnh thôi rồi mình theo hành động mình đi thôi nó, bây giờ ở trong cái giai đoạn mà trị bệnh á, mình tập trung nhiều quá nó cũng ảnh hưởng nè còn từ ra mà khi mà tập trung cái pháp thân hình niệm để kiên cố để như thành như căn cứ địa để thực hiện cái tứ thần tốt á, thì nó khác rồi mấy con ở đây nó trị bệnh nó khác mà cho nên phải phải biết mình tác ý cũng như đưa tay ra mình đưa tay ra chứ mình không có chú ý kỹ ở trong cái đưa tay ra thôi hiểu vậy không đó là cách thức để cho mình hoạt động cơ bắp của mình qua cái cái điều khiển của cái pháp tác ý thôi để cho nó nó nó, nó phục hồi cơ thể đặc bệnh như vậy là trong trường hợp có dù con đang đi nhưng mà mắt con có thể nhìn theo vừa tác ý nhưng mà mắt con nhìn theo phía ngoài nhưng mà tâm con cũng vẫn lắng vẫn chú ý vẫn có đi có được đi được đó không có sao hết không có gì hết cái đó là mình đang thị bệnh rồi thì mình phải cách thức của của pháp thân hành niệm mình khéo léo thiện xảo để trị bệnh chứ chưa phải lúc để mình thực hiện à, mình thực hiện cái, cái cái tứ thần tốt thực hiện tứ thần tốt thì không được sao lãng đâu nghĩa là tập trung rất kỹ đó rất kỹ từng cái hành động đó bắt ý rồi cái hành động phải làm theo rất là kỹ lưỡng chứ không phải cái đó là để mà thực hiện tứ thần tốt còn này thực hiện trị bệnh hai cái khác như vậy trong trường hợp này là con phát ý rồi con à, đưa à, cái hành động con theo hết rồi theo nhưng mà cái niệm nó khởi lên hay không khởi lên cũng tùy à nó niệm hay không niệm thì không có hoạt động cho nó không phải là kiên cố như căn cứ địa đâu à, nó, nó kiên cố như cổ xe và nó không biến thành căn cứ địa nghĩa là bây giờ cái cái cổ xe thân hình niệm của con đó là kiên cố như cổ xe nhưng mà không trở thành căn cứ địa cho nên nó có niệm hay không niệm cũng quan trọng vậy thầy nhưng mà tập như thế nó thành một cái thói quen thói hư về sau này đến lúc mà tập theo kiểu kiên cố thì nó sẽ cảm động à mình tập cái nào mình làm chủ cái nấy thôi chứ còn con nói như vậy là bây giờ phải tập kiên cố sau đó thì như vậy không đúng bởi vì mình ôm pháp nào ra pháp ấy à, bây giờ là trị bệnh thì mình tập nó vậy nhưng mà sao đừng có gì cái chỗ này mà tập lại thì nó phải là như căn cứ địa <laughs> nó lại khác không nó kỹ lưỡng vậy thầy bây giờ ở trong đầu con con cứ nghe cái tiếng của tim mình nó đập thình thình như thế thì lúc con ngồi mà quan sát đầu bốn chỗ thân thọ tâm pháp thì nó thành một cái tràn trọc Ừ. thế thì bây giờ con giải quyết nó như thế nào đấy có phải là vết rợn không à, cái cái nói chung là bây giờ con phải giải quyết cái chỗ mà cái tim con đập thình thịch á thì con phải giải, giải quyết nó phải nhận đập lại bình thường à, mình có phương pháp để đối trị đó mà à, cho nên con có thể con dùng cái phương pháp để đối trị cho nó đập nó như bình thường nó không có được đập thình thịch thình thịch à, như là người ta giả gạo đó thì không được à, bắt đầu cái con thấy cái gì mà cái cơ thể chúng ta nó có một cái một cái chứa ngại khác mà ngồi tu tứ niệm xứ thì bị cái tâm nó tập trung trong đó mà nếu nó tập trung ở chỗ đó thì nó sẽ thành ảnh hưởng cái chỗ đó nó gom cái tâm chỗ nào là cái chỗ đó sẽ hư hoại đó nó sẽ bệnh chỗ đó chứ không cái gì con thấy cái đầu mà tập trung cái lỗ mũi là cái đầu nhất mà tập trung cái bụng á coi chừng sau này cái bụng nó sẽ u cục ở trong đó đó nó cứng thôi chứ không qua còn là mấy người mà tu thiền mới sắp bệ là mấy người nào cũng có cái bụng cứng cứng này đó không nó tập trung đâu nó cứng đó mà mấy con có tu rồi mấy con biết thầy nó không có không có sai bệnh nó đâu <laughs> cô kim tiên về đây mà tu của thầy cũng biết đó tập trung phình sệt đó cái bụng nó khác của người ta rồi cho nên cái tâm mà đặt cái chỗ nào là nguy hiểm cho nấy lắm vì vậy cho nên đức phật cũng bảo mình cảm giác toàn thân thôi không có cho đặt cái chỗ nào thầy cái tiếng động ấy nó có phải được làm không ạ tưởng là con nó bắt đầu nó có thì thật ra bắt đầu nó con lắng nghe cái tim con nó đập bình thường mà không có gì mà nó nghe bịch bịch ở trong đó là bị tưởng thêm rồi bị tưởng thêm còn nếu mà cái tim mà con đập kiểu đó thì chắc con ngồi đó chắc con không thở nổi rồi không nó nó mất bình thường rồi nó nó không có khỏe được đâu con nó sẽ nó sẽ mệt chết đó con hở không ra hơi luôn. thầy thầy như cái chuyến này khác đến thì con đuổi rồi là nó có thể có cái nó dừng ngay nó đi hoặc một tí rồi nó đi nhưng mà riêng cái tiếng tiếng đập này thì hai năm nay rồi con đuổi nó liên tục như thế nhưng mà con thấy là nếu tưởng là con đuổi đi rồi còn nếu không thì đó là bệnh của con rồi phải đối trị bệnh nó lại khác cho nên cái nào nó phải đúng không bây giờ ví dụ như con biết thuộc cái tim đập này và thuộc cái tiếng đập này là tưởng thì con đuổi nó bằng tưởng thì hết mà cái trái tim con mà đập cái kiểu này là tức là bị cái bệnh tim nó đập mạnh thì con biết rằng nó nó nó nó còn phải sử dụng nó như thế nào và đồng thời khi mà quán thân bất tịnh nó còn, mấy con phải moi móc cái tim ra mà coi nó hoạt động kiểu nào đây để mà nó, nó tạo cái bất tịnh của nó mà đau khổ đây thì chừng đó là con sẽ thấy bây giờ quán thân bất định rồi con sẽ thấy cái mặt nó à, con nghiệm qua cái bệnh của con rồi con quán để lôi cái tim ra mà để mà quán coi nó nó nó, nó đập như thế nào thì con sẽ quán xong rồi thì con sẽ biết cách trị bệnh đó mà thầy à, à, quán gì thân bất tịnh là mình đem cái phần là mình quán ông đã nói rồi quán thân bất tịnh mà cái chỗ nào cũng đem ra thì con con có có ra được 32 cái tướng của nó nhưng mà con như thế nào 32 tướng bất tịnh đó phải không? Dạ. Ờ, dạ. à, để em, chưa đem ra được cái bất tịnh của nó. Ờ, thì phải phải quan sát cái Phật ờ, nói chút chứ mình phải nói nhiều hơn mới được. Cái nó bạch thầy con cũng cái nó um, dù cái giấc à, giấc kia đó thì à, con à, còn còn bị ôm cầm cái cái tu của nhật thì thì nó hơi chướng ngại con không cảm nhận được cái trạng thái của cái nhật xứ giấc kia thân hành niệm được con bởi vì bây giờ mình có tu tứ niệm xứ cũng không được đâu dạ, vì nó bị hôn trầm đó thì con tu pháp thân hành niệm để cho tập nó tỉnh từ lúc mà chừng nào nó tỉnh cái sức tỉnh còn tăng lên chừng đó buổi khuya con thấy con không bị hôn trầm nữa là nó đã nhờ cái thư pháp tỉnh thức đó thì bắt đầu con áp dụng vô cái, cái thời đó vào tứ niệm xứ mới được hãy nó tỉnh rồi áp dụng như tứ niệm xứ mà không tỉnh thì phải pháp thân hành niệm thôi chứ không cách nào cả thì con thấy uh, tu cái pháp mà thân hành niệm nó rất là tỉnh ừ. nhưng mà ngồi tứ niệm xứ cứ ngồi chút xíu nó bị không trọng à, cái giờ đó mà nếu mà con à, con không có pháp thân hành niệm thì chắc chắn là bị ngủ dạ, à, à, hôn trầm thì nó không có cái trạng thái của tứ niệm xứ lấy cái này không được ừ, thì à. vậy cho nên cái giờ đó thì tu à, pháp thân hành niệm đi không có sao đâu chứ con xin hỏi câu nữa à, về à, con ở dưới con thì mũi nhiều lắm nên con à, tính à, mai một cái hay cái cái chụp cái, cái mụn nhẹ nhỏ này để mà chụp cái ghế vậy con ngồi và thầy vậy nó có dư một cái không thì cái ngón cái mụn ngủ rồi mình thêm một cái vậy nó có dư không ạ con muốn hay làm hai cái bây giờ có thể mình lấy cái cái cái cái mùng mà ngủ mình á mình biến thành cái chỗ mình ngồi luôn được không thì cứ lấy cái mùng ngủ mình xài một cái thôi <laughs> chứ đừng hai ba cái tính là nhiều quá rốt cuộc rồi cái ngồi rồi cái nằm rồi cái sách ra ngoài học thì đủ biết cái vậy dạ, thầy cái cái, cái cái giải quyết mũi là hôm qua con đã xử lý rồi và rất quan trọng à tức là ngồi ở trên ghế thì tốt được lâu còn nếu ngồi ở trong màn cái tư thế của nó không ngồi thiết già thì rất dễ buồn ngủ thế hôm qua con mới đan một cái cái mũ bằng tre à, thế xong con mới quấy một cái mảng màn ở xung quanh cái mũ đó nó giống như cái mạng che mặt của phụ nữ đấy thì thấy nó dài tới chỗ này thế thì như vậy là tay con may hai cái túi con xỏ vào con đầu thì rồi cái đó thế tối qua con ngồi ở thế <laughs> thế xong là chân thì thỏa tất hoặc là đi vào giày thì như thế là con ngồi tuyệt đối không có một con mũi nào vào làm gì được cả ngồi rất yên lành thế bây giờ nếu mà kêu là mặc giáp được ờ, không không đúng chứ như kiểu mặc giáp ra chặt thì con thấy mũi không làm gì được cả <laughs> không cần phải mà. kêu là ngăn ngừa được ác pháp bên ngoài <laughs> tụ tứ niệm xứ là do đó bây giờ mình cách thức mình ngăn mũi thì tức là mình cũng ngăn áp pháp đó chứ sao thì bằng cách con ngăn nó không cho nó tấn công vô bằng cách là con mang giáp tiêu là mặt giáp nữa thì như vậy cũng được chứ đâu có sao nhưng mà nó lại dư mức của chúng nào dư <laughs> thì bây giờ đó, đó, bây giờ cái mấy đức phật cho mình tứ sự mà con mình tìm cách như thế nào còn nếu mà không thì mình văn mồm mình lấy cái mồm mình văn lên mình ngồi trong đó người sợ mình buồn ngủ cái cũng như thầy đây thì nó cũng không không phải là cái bụng cho nên nó cũng không phải là dư mình mình thấy thấy đó nó tự nhiên nó cái bụng nó mới dư có thể gọi là thầy à. hai cái bụng thì được dạ, như con tính thì nó thành dư cái đó nhưng mà thầy ở đây không làm cái chuyện con nhận cái màn vách bỏ đi dạ. thế còn như vậy là chiều cao của nó chỉ sáu mươi phân thôi quay vòng quanh của một cái mũ cái mũ tám nó rộng khoảng chừng độ 10 phân ra ngoài tai quay vòng quanh như thế nó thẳng xuống thì tôi con thấy như thế tuyệt đối nó chỉ thì mất cực tí màn thấy chứ nó không mất cái gì cả không thể gọi nó là tài sản là đồ dùng <laughs> thế nhưng mà hiệu quả của nó chắn mũi thì đúng là không có một quan nào vào cổ được à, được rồi cái đó được là bởi vì nó không có hai món à, cái này con cô cũng là nó hay cục cửa à thì con phải tác ý sự bất động của thân con đừng cứ cho nhúng nhít nó nhúng nhít ra cái Vậy thầy sao tu tứ niệm xứ thì trước đây này tu là giữ thân bất động cả trong bốn cái tư thế đi đứng nằm ngồi giữ tâm thanh thản à không bạn thế mà bây giờ thì lại ngồi yên tĩnh không cần bây giờ nó mới bắt đầu vô để mà mình tập quan sát mà mấy con cứ động điện quan con nó chạy tầm bậy quan sát không có được sau khi quan sát được rồi mấy con tu luôn bốn bốn quay ngay